xin chào bà con, sau đây là bản tin giá tiêu và cà phê hôm nay ngày 7 tháng 2 năm 2023. Giá tiêu hôm nay ngày 7 tháng 2 tăng mạnh 1.000 đồng kg. Giá tiêu lấy lại mốc 60.000 đồng trên kg. Cụ thể giá tiêu tại một số khu vực như sau. Tại Chư Sê Gia Lai giá 57.000 đồng trên kg. Đắk lắc 58.500 đồng. Đắk Nông 58.500 đồng. Bình Phước 59.500 đồng. Đồng Nai 59.500 đồng. Bà Rịa Vũng Tàu 60.500 đồng. Tiếp theo đây là bản giá cà phê ngày 7 tháng 2 <clears throat> Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 7 tháng 2 giá đi ngang dao động ở mức là 42 000 Cụ thể giá như sau tại một số địa phương Ví dụ như là Đắk Lắk 42.800 đồng Đắk Nông 42.700 đồng Gia Lai 42.700 đồng Con Tâm 42.700 đồng Và Lâm Đồng là 42.400 đồng Trên đây là cập nhật giá cà phê giá tiêu ngày 7 tháng 2 đến đây là hết kính chúc bà con nhiều sức khỏe ăn lành hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo tạm biệt bà con